51W19S Đi đến đấy Trục tung là là thẳng hay là ngang Đi à? <laughs> Thằng Vũ dẫn đường đi 51W19S Đấy nhưng mà em đang không có nước 51W19S à? Đi đấy sẽ có nước Đây đi theo hướng này Hướng này đây Hunter đây là trục tung là thẳng cái ngang này em <laughs> à, chụp tung ạ chụp tung một thẳng luôn <laughs> Hunter xem phải trả lời Thôi, thằng thế. Tại sao đấy? phải trả lời cái thằng mẹ vớ vẩn hỏi bị con, con đéo gì cắn này Dũng ơi Làm đéo con gì cắn ở đây Nhện cắn <laughs> Ở đây có ai con nhện này Tantatula này Vãi cả cướp Đây này ra đây đây Thế con mẹ đéo ra nó Hunter ra chọc chết nó đi Vãi cả lin Trời Chết chưa Hunter bị nó cắn cho mẹ Em con ở dưới chân em đấy, em chọc cái gì đấy Ờ đúng rồi, dưới chân Hunter kìa em kìa Cống con này Đeo mẹ, tốt, tốt Thôi, thôi, được rồi, được rồi Chết mẹ mày đi à, Đi đi, anh em mình vào đây ờ, chọn chỗ nằm đi <laughs> Đâu, con nhện đâu rồi Con nhện này cắn một phát là độc ba cơ, không phát được đâu <laughs> đi đi <laughs> Tôi chết rồi anh em Mình chuẩn bị bị bọn thổ dân nó ra nó tập đấy Đạt ơi Mẹ chơi với hai cái thằng này nó chán lắm Hết mẹ nó xa DT rồi đây, đây, lấy tạm đồ Hunter thôi Đồ em rồi Đồ em đâu, đâu quên cái đời Anh đã lấy cái gì của em đâu Đồ Hunter mình ra uống nước cho lành giấc Vũ ngủ có ngủ thì cũng chết thôi ơi. Chết ngay trong giấc ngủ <laughs> Ủa có ai thấy mấy cái lông của em không? À, lông em đéo ai thấy được Em buồn cười nhở Đéo ai lấy lông của em Đéo ai lấy lông, lông em đi em Những giờ phút cuối cùng của Vũ <laughs> Vào lấy đồ chúng mày ơi Thì bảo đời nghe thấy tiếng rồi có cái cái cái, cái xiên của em cũng thấy cái <coughs> xiên được rồi vũ sao dậy muộn thế dậy nhanh đi con chúng nó lấy hết đồ bây giờ có cái đéo gì đâu có mỗi ít xác nhện à đây tôi tôi có cái này chế được à <coughs> từ từ đã thấy anh em bảo là cái ờ, cái cái cái cái cái cái lá để băng tay với cả cái gáo dừa chế sẽ thành cái thuốc để tăng sanity đấy <coughs> Thì lá đấy á, nhưng mà lá đấy không có đấy, tìm làm sao được Anh em quả dừa hay là gáo dừa để chế ra từ từ đọc xong quyển sách đã Chắc nó dạy mình mà Như nào anh em ơi Mẹ chứ không đấy. thì bây giờ thì... Nghiền Khổ. cái lá cây thuốc lá vàng đấy cùng với cả cái bát thôi nghiền thế nào vẹt lâu quá nó bay mẹ mất rồi ném cái lá với cả cái ấy ném cái lá với cả cái cái gáo dừa hoặc là cái bát dừa phải có cùi à đi dừa phải có cùi cảm ơn anh em ăn đó thôi đi nhanh lên 50 51 W19S thằng Vũ dẫn đường đi lên 51 W19S đi này Cấm đấy. thằng nào chết ở đây Mày giữ mạng cho nó cẩn thận <clears throat> Ta băng qua sông Đi đây, nhanh đi nhanh đi nhanh mấy thằng kia đi nhanh có tí lại lạc đường bây giờ À ăn cái quả mà như kiểu quả quả quả quả quả quả à, quả, quả, quả, quả gì nhỉ Cái này biết đâu bất ngờ đấy. Quả gì màu màu xanh xanh ấy Bắn cầu ấy là được trừ ra cái gì chút à? nhé Đéo mẹ sao đéo ừ. chất được cái quả dừa cho chết thế này đã có ký sinh trùng rồi Đang chút quả dừa tôi thì mới chặt được chứ Thằng đá rồi Ơ kìa Cái đi về đéo hiểu Cứ đi tìm mấy cái nấm màu da cam À đây anh có nấm da cam đây có ăn không Đồ à Đâu rồi Rồi, tôi sẽ chế cái để tăng sanity lên. Đây đây đây đây đây đây. Ơ không lên được chả Đây đây đây đây đây, đây, đây. Có được đéo đâu Thế nào nhá mấy cái gạo giường vẫn còn ấy đây Có được đéo đâu Một cái là trừ một cái sinh trùng Vâng vâng Xem xem xem nữa Đồ này là Ơ đâu ấy À đây đây đây Anh còn mỗi một liều thôi nhá dạ. Đồ này hơi mạnh Cây thuốc trị sốt mới được à Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi À lá cái lá tươi ấy hả? À lá tươi à? Cũng đéo được. Làm sao? Chắc không phải rồi. Đéo mẹ thật. Thôi uống tạm nước này cũng được. Đi tiếp nào. Thôi bị ký sinh con nhà bà trùng rồi. Cái có ai có cái đấm cho tao. Chịt, Hunter vừa ăn mất hai liều rồi. Hunter bảo đồ ngon thì là ăn. Ôi rồi. Discord <laughs> mẹ. Cái gì đấy? À từ từ em có cung đấy. Ờ được rồi, em có con em muốn chơi đi. Ừ em chơi đi. Mẹ nó nó di chuyển nhanh quá. Dạ, em em, chơi đi. Bố ơi đi lên thằng mặt anh đi, đi thẳng lên trên kia đi. Đi lên đi tìm đường đi, con đợi cái đéo gì nữa. Đéo gì con này. <laughs> Sợ ờ. vãi lìn Em chào anh nhá, để bọn em đi, khổ ảnh Đây đây đây nó nó đang ờ, tập trung đằng này hunter vậy đằng sau chọc nó là được mà ờ à, mình ấy đấy ờ đúng rồi hunter đằng sau chọc của đi em làm đéo nhau à ờ ờ ờ hay ngon chết có mẹ mày đi ngon bắn hay đấy à, lại có canh xương rồi đi đây có canh xương rồi đi đây tiểu hồ rồi tên của em á không biết vâng. còn được không à đây ăn ăn cái này để giảm ký sinh trùng đấy thì chim nó có lông. Tên này, tên này, tên này, tên này. Đâu? Tên, tên. Có bắt con cá kia không? Ờ, có tên đâu rồi. Ngon. À thôi đi đi. Ngon. Ngon. Ờ, ngon. Sắp đến rồi nhá, đi tiếp đi. Ngon. đi đây. Nhặt đấm này mà ăn tạm uh, chống vã này. Ý tao ạ. Ôi kiếp kiếp. Nhảy xuống nước, nhảy xuống nước. Nhảy xuống nước nhanh. <laughs> hiểu tổ kiến to đéo chịu được hai bố cứ cắm vắt cắm mũi đi vào giỏi thì tay ấy. À. cái cái cái cái hoa dưới nước là hình như là chữa kiến đúng không nhỉ kiến lành à Nhưng kiến chứ không phải lo không máu không giảm đi nhanh lên đâu rồi không giảm máu đâu cái đấy một lúc sao nó hết thôi kiến thì nó đéo có ai chết thì kiến cắn đi đây em ngất rồi em ngất rồi em ngất rồi ui ôi rồi chết mẹ rồi tôi sắp sửa bị thổ dân tấn công rồi thôi tránh xa thằng tơi anh xin em đây giữ bạc em đi là bắt đầu nghe bắt đầu thấy thổ dân rồi hai anh thổ dân đứng kia rồi các kỳ đợi chỉ đợi mẹ tôi thôi cái kỳ tấn công thôi còn mẹ nó đau đời lắm đi đi, đi đang đầy máu với lại cái gì khổ anh em ấy ăn cái gì cho tăng khủng tỉnh táo đến bây giờ chuối chuối chuối chuối chuối chuối kẹt đi đây nhiều chuối lắm giỏi này em có giỏi ăn thử giỏi không ôi ôi sanity á sanity là phải nướng cơ anh ấy bắn tên tao rồi ấy ôi mẹ anh ấy bắn tên tao chết rồi còn mẹ tao chết đây tao chết đây thế đâu nhá thưa em đi trước đây điều yêu Được rồi, được rồi À đéo đâu, chúng nó bị đứng mẹ tại chỗ mà Hunter đang đây, cho quả này này ăn được em là có tăng sơ à không phải không phải hóa ra chúng nó đứng mẹ đờ người như bọn dở hơi tôi cứ tưởng là chúng nó đờ hóa ra là tớ ăn cái đéo thì lại nôn rồi thì mẹ em ăn cái gì em giữ mạng em cố gắng giữ mạng em ơi lượng mạng của em là ảnh hưởng đến mạng mẹ của toàn em hiếu cận ừ thôi xong rồi ôi rồi cái gì đấy đi về thổ dân thật thủ dân thật thủ dân thật thủ dân thật chơi độ chơi nó đi chơi kìa chơi đi kìa hắn ta sẽ đứng đầu người thế ok đấm anh okay. anh giỏi lên đây cùng em đâu đúng rồi tiếp đi hunter thôi đến này thì hunter nó chập cho lại chết lão tao chết rồi tính chứ xin luôn rồi nó có quả giáo đẹp vãi đi bị đỉa là sanity trừ hai đấy Nhớ tao vừa bắt đỉa cho mày xong đấy Hunter em xem người em có bị vết thương nào không bị tao chọc phát nào không không em đưa em đưa em đứng ở ờ, với lại em em ra đây em làm mấy nước luôn đã cho nó khá đã em em chọc nó là nó không không đâm được em được rồi bây giờ đi đi trên đường anh sẽ chỉ cho mày ăn để nó lên cái vâng. <clears throat> đi đi đi đi đi đang khỏe đi nhanh lên vã vẩn đi nhanh lên à? bao nhiêu nhỉ ồ dân 19 đúng không đây đi này Hunter vẫn cứ thổ dân với chúng tôi Đấy, đấy cái, cái, cái, cái, cái này dùng được này đi ra cái chế mũi tên à cái thuốc lá à, trời có gì ăn không nhỉ à, quả này ăn đi đi đi trên đường sẽ có quả ăn à, rồi cả này cũng được rồi đường ăn 51 W 19 s cơ mà đi trả đây đường này ừ. tự nhiên là cắm cái cây này từ từ nhá có con gì đây ăn tới đập quả dừa ăn đi à, đập quả dừa không chắc không sao đâu con gì dưới con gì một xiêm con giống như ờ, con ờ, chuột túi vàng vàng à con đấy vớ vẩn ô có cái, cái giáo của em rồi nhở giáo ờ, rơi mất rồi giáo của em mà đâu em biết lấy ăn đi em tao ăn bố sushi giáo thủ dân của em giáo thủ dân của em anh nhặt được cắm cắm ở trên cái gốc cây mày lại vân lúc đấy là em chọc em chọc quả dừa nó để lại luôn đấy à đây thì anh giả rất làm gì tiếp em đây khổ lần sau là có không giữ mất đừng tìm em thật em đi trần duy hưng sau em có để quên không <laughs> chọc còn chọc mấy phát mới nhận ra là mất giáo xịn đấy thật thế đéo nào đi chọc mà lại, lại, lại để quên cả cu là thì đéo nào em lại để đi trần duy hưng xong em chọc chọc mấy cái em lại nhận ra là em tuột bao thì thôi đây rồi đây rồi đây cái chỗ ấy đây rồi đây là cái mũi giá bộ lạc lại nằm ở đây này à phải của em nhá giờ khi là của anh kia anh đạt hay là của ai rồi đây ra cái chỗ ra cái chỗ chỗ chỗ, chỗ câu cá rồi đấy đây mời anh em chiêm ngưỡng đây là cầu tóm Ơ cá cá cá cá ai xuống bắt cho con cá đấy chữa thương Ở đấy. chỗ này nó sẽ dạy mình cách để làm cá, làm mú cứ bình tĩnh mãi che tay đây rồi. Nước ở đây bẩn nhá, không uống được nhá. Dìu dỉ xét luôn. Thịt bò khô luôn. Trời ơi. Ma che tay có lấy được nhiều không hay là Ông một người lấy chỉ đơm ngủ lấy nhanh. Hả? Tao lấy cái ma che tay rồi. Có nhiều người lấy được không hay là Chắc là chỉ có một người lấy thôi đấy. Ngắm một đi. Người lấy thôi. Hãy ngắm nhìn đi. Tại trái, cao trên tay kìa Chết rồi, cái em bị sán thì là tụt não nhanh quá Bây giờ nó sẽ dạy ra đến cái chỗ này nó sẽ dạy mày cách để bắt được cái cá dở cái bản đồ lên Sổ tay lên Từ từ, hình như phải xem dưới nước, dưới dưới nước Đúng rồi, đây đây đây đây đây đây đây đây Ở dưới này có đây này, cái cái cái cái cái cái cái cái này Con cá trong này vụ này Cá trong này, cá cọp này à, Piranha này Tránh ra bỏ cái đầu ra đau À đâu, đâu rồi Tao lấy rồi Đấy tao chế tác tao thu gom cho Tao lấy tao xương cá tao chọc cái ấy cho Cái đéo gì đấy Đây á đây là đóng cọc trên sông Bạch Đằng đây mà Ơ cái xương cá này là lại làm ra lưỡi câu à? Thế là cái xương cá làm sao để làm thành cái để chích cái bẹ cái cái cái cái, cái ký sinh trùng cho thằng Vũ? Nhanh lên, em cảm thấy nó bò sắp đến chim rồi Là được mỗi cái lưỡi cộng Đây tao vứt cái cái cái đấy nhá À không phải chế à Đây đây Vũ cầm này Đâu Xương cá dưới đất này Đấy <clears throat> Cầm chích ra Giơ cái tay của mày lên giờ tay lên này Tiếp tập vãi Xong rồi kéo cái ừ kéo cái xương cá vào đấy Rồi Đấy bây giờ băng vào Phải mất luôn xương à Thì chẳng mất luôn xương băng vào Bây giờ mày băng vào băng bằng cái gì Ở ờ, bằng cái, cái lá băng đi cái, cái lá băng là từ mỗi cái lá băng đấy chế thành à, ừ ừ cái lá băng là gì hay là đây tao vứt ra trò nhặt thế này đâu thế đất ấy mẹ bác sĩ tuyến đầu phải có bằng bố mẹ rồi quấn vào ôi tay bên kia của vũ cũng bị à kiếm con cá nữa đây Đây, có cái xương cá nữa đây Dưới đất Mất vệ sinh quá chọc ra khổ chân có bị không đi rồi chọc đi tốt nhắm đéo con băng mày tự tìm tao hết băng mẹ rồi gì? băng chế từ cái gì đấy cái cây molenia à, đây cây vẫn vẫn vẫn vẫn chế kiểu gì chế đéo gì chỉ cần chế từ lá làm thành cảm ơn em kinh mà làm như nào harvard hay là cái gì nó ờ, đi mẹ vũ điên mẹ rồi chế tác chế tác à? vũ đéo chơi bao lâu rồi vẫn đi mẹ thì có bao giờ chế băng đâu ta làm cái lưỡi câu này vũ này anh em chuẩn bị câu cá trồng thêm rau rồi đấy ngon rồi rồi ừ. ôi ngon rồi băng bó hai tay đi về cái cần câu đã sẵn chết bác sĩ tuyến đầu đâu ra đây chữa đi thì chết chứ từ từ chế tác à, hình như chết chết chết mình mình mình mình có mình có mình có lá lông chim cái này trước khi chết phải ăn dây này đây rồi cần câu đây rồi á <laughs> rồi ơ cái cần câu này không có không Mà không, không... cần câu này không cần lắp lưỡi câu à đấy đi đây cần câu của tôi đây thêm một lưỡi câu và cần câu để bắt cá rồi cảm ơn anh em anh thu cháu ở úc rồi tìm người yêu thôi cháu ạ cháu đừng vớ vẩn trên này toàn vẽ được dựa có cu người yêu đéo đâu ai gắn cái, cái cái, cái lưỡi câu vào đây như nào điều à đây đây đây đây, đây, đây. bác sĩ ơi em virus rồi là thú anh ấy chứ đây nó nói <laughs> câu cá thôi mày bị làm sao mà cứ bác sĩ ơi mày bị làm sao bị ngộ độc thức ăn sắp chết rồi ăn cái ấy đi ăn cái cái cái cái cái, cái quả cái nấm mà màu ấy không phải đây là nấm chống ký sinh em bị nôn ọe mày ăn cái gì mày ăn phải cái gì mà bị như thế ăn cái nấm ờ, trắng trắng nó bọc nó mạnh nhẹn đi kiểu hiểu ăn cái nấm làm gì nó bảo là sắc sỡ đừng có ăn để nó khổ thân Màu tôi trắng, bố dũng và ba thằng con thì phải nó làm tao cầu đã tỉnh bẹ không làm tí nước để rồi uống nước đi uống được ăn được thì mà bây giờ ăn đi ok như nào đấy còn quả chuối ăn ra chỗ đẹp đẹp cái kia. sao đéo thả được phải đứng dưới này à quá tăng máu trở lại rồi ôi rồi thiếu chưa chứ chất béo đi mẹ là bên tao bị con pin hai nó cắn rồi đứng ở ngay đây bị nó cắn à đâu ai bảo đứng đấy đứng lên cái lên cái bến tàu kìa mẹ con bị kẹt mẹ cái chỗ dạ này rồi dạ đéo đi được Con mẹ game dạ ta kết mẹo đây rồi Nắm được cái mới được đấy đá 12 cái nấm rồi tìm đâu ra Ô, ờ. à đây rồi mày quá cô cô water dirty Thằng Đạt thì chắc chắn là chết thôi Cái vết thương kia không mẹ cầm máu vào chỉ có chết Chết đéo dần chết, chết đâu. Ờ, bòn Thế đéo đâu chết nhở Chết rồi, máu tụt rồi, phải ăn đã, ăn đã, ăn đã, đã. anh em tránh ra để nhường cái bếp đâu Thu mình mít, không được Lấy nước sạch, để còn là nấu nước xương Anh em cái nước ở sông này mang lên đun có có có có ấy được không? lên có, có, có, có, có làm để bắt nước xương được không? Được, được, được Được gì? Được, được, được. Đây mày đặt một cái bát nước Đặt thịt vào nhau gì đặt cái bát xương vào uống Nó sẽ lên tất cả các chỉ số Đấy em phải ăn tạm đã không là máu về không mất Đấy vào nhìn cái đéo gì đang dùng Có được không à. anh em Người thì bảo là không Người thì bảo là được Đéo hiểu Lấy đi còn đứng đờ đấy Mà rồi Chỉ số sức khỏe lên rồi Đâu đặt bát chưa rồi cho xương vào đi Xương đâu Xương đâu Không có chỗ không có chỗ thả xương Từ từ để nước nó chín đã thành nước sôi đã thì mới cho xương vào được à. Rồi đấy Rồi rồi, rồi yên nhá à, Thả rồi sao chứ Thả rồi Còn bắt nữa đâu Có mỗi một bát thì chúng mày ra đi tìm cái áo dừa đi Đấy phải bắt đấy Áo dừa áo dừa đây đấy Được anh em ạ à, nước sôi xong là sẽ uống được Ngon Ủa ôi các chỉ số bắt đầu lên rồi Hả? đổ nước đi đổ nước đi đây đây đang ra lấy người, người ốm thì đéo được uống thì khỏe như vâm được cái máu uống đéo thì đéo thì <laughs> uống thử xem vị nó có uống được không đánh lên đổ nước đi rồi hai bên ở đấy đợi nó sôi đã thì mới cho xương vào được đây đây xương đây anh nuôi anh nuôi anh nuôi <coughs> cho mẹ thịt người vào van cho vào được không được mà cho được đấy nhưng mà không biết có giảm sanity không Nước sôi rồi ăn uống được Anh em đừng có vớ vẩn Cho đi Cho rồi đấy Đấy cho xương vào đi Thằng mày bú đi Hút sùng su vào Để bắt kia xong rồi kia hút đi Ôi ngon quá Đấy Chưa sao đi tí không Ờ cho em ờ, bát đấy Chửi ờ, sao ấy Ờ bát đấy là anh nấu bằng thịt người <laughs> 아니! khi mà vệ tim đụt lại có thằng bảo bát kia được rồi đấy uống đi rồi đấy lần này xưng thật ngon đấy <laughs> nhét xương vào đi, đi ừ. đây xương đéo. đây lại một à? chút ơ thì nếu là hình như em bất tử của mẹ rồi sao ấy <laughs> ừ nhở tao tao chết nhở bình ờ, thường theo đúng công thức là phải chết rồi chứ tao đéo chết cái công như nào công như nào thả chúng tôi ra đứng ở cái chỗ cái tảng đá ở ở ở kia ấy đứng đấy xong rồi ấn nút cho nó thả chúng tôi để, để, để em ra thử để xong xem nào thôi tao đang ít sanity đừng có ra đấy mà em không chết được mà bất tử mà bất tử gì? thì vẽ không thả được à có khi là cái vết thương của đạt nó tự lành rồi chắc là nó vết thương nhẹ mày thử giơ tay mày lên xem nó còn vết thương được không giơ tay lên á thì vết vết thương vẫn đỏ quạch luôn kinh vãi lồn cái máu mày có tuôn không đây là thịt người đéo ăn được máu nó có từ đấy còn một chấm ờ nhỉ thịt bò khô đây quên nó có đang hiện mũi tên đỏ không ờ ngon rồi Đó, ngon ngon ngon đỏ nó trừ nhưng chắc trừ ít quá trừ ít quá chết rồi mình sang máu đỏ rồi <clears throat> kìa đặt đặt đặt ra ra giữa sông để xem ôi đặt có bắt cả pin hai kìa đấy <laughs> đi em bất tử rồi đây thì à, trẻ có có có có có chơi bắt được sao hết rồi đây đạt chết thì mẹ bất đắc kỳ có mẹo tử rồi nhanh lên đây bắt nước sáo đây mày bị làm sao hả bị làm sao mà bắt nước sáo máu phải ăn cái gì đấy đây đang thả đây bắt nước cái kia cho xương vào đây đây đây đây hiểu hiểu À đây rồi Nào nhắn nào gì Lâu chín thế con mẹ Cái gì đấy Đây tao đưa cái khác cho Bình tĩnh Cái con cá này lại đưa thằng Đạt đang hao háu <laughs> đưa được nước vào đây để em ờ, em em kho thịt ờ, ếch vào Đấy Ôi lẩu ếch à Được đấy Đun nước vào nhanh lên Đây ơi. Ta còn xương nhét vào đi Vũ còn xương không Ở ờ, ờ, đấy nhét vào đi còn đéo gì Kìa xương em định cho vào Cá chín rồi mà đéo ăn kìa Đâu bán nước xương không hút à Ai đang nhìn đấy chứ Thằng nào tránh ra cho Vũ nó hút cái Đánh rồi Rồi Đúng vậy rồi Sao vậy? Được. Tim đập chân run nhỉ? À đây rồi, lên rồi, lên rồi. lên đéo được. Thì con đánh nó trả thù à, con đánh ở dưới chân đây. Đánh đâu? <clears throat> Ô mà canh cứ cho tí lớn này. <laughs> Anh cứ cho nhãi quả để Này, lại ấy nữa này. Anh nào bú nước nữa này. Ờ anh anh anh, anh bú cho ếch vào đi. Thằng nào uống đây, đây, cờ no thì uống đi. Sao thì đấy cả? Đâu rồi, má nào? Anh này hay đấy. Rồi rồi đấy, sao thì đấy vừa rồi. À, nhưng mà con ếch này to được à? anh chưa chưa thịt đây để thịt ạ à, không thôi, trên miếng thịt anh em vừa đưa anh anh vứt rồi chưa không vứt được à? chúng mày cố hút nhanh cái bát nước không phải tao hút mày này đấy chín mẹ rồi nhau thằng nào đấy tôi đi vậy sao đi em hết sạch rồi sao tao nhất thịt người rồi thôi mà đi <laughs> Đúng là đáp rồi Đây là số phận của những thằng dám coi như cho các em ăn thịt người Trả thù cho đạt <coughs> Thôi tìm chỗ nào cũng sạch sẽ rồi nằm thôi Anh tưởng ra đây dài sắp xiên mình cái nơi rồi À là đập đập đập đập đập thịt anh Vũ ra <laughs> Không đập được anh ạ Đập làm sao được Đi ngủ đi, đi em để anh spawn Ấn đi, spawn đi nên anh em đang chờ Ôi lầm, lầm rồi quả quá, nhiều thịt quá Giáo này để cho em lấy cái lông chim á Tớ lấy lông chim đi, anh lấy mũi dao ờ, đá Cái giáo đấy, cái giáo rồi Lông chim đi Ủa dao gì được xét đấy ra bác <laughs> từ từ thôi ấy. không không nhanh thế đâu ờ nhỉ mình có mình có thuốc đây mà Anh <clears throat> Tuấn nãy giờ làm gì đây em Cảm ơn em gái miền Tây nãy giờ em làm cái gì Em đi kìm lá khô cho anh đi Em ném ếch độc vào đây làm béo gì đấy thằng tờ chỉ có đi săn ếch độc xong mang về nhét trong đống lửa cho bọn tôi ăn đấy Ôi. em thảo lắm Mẹ. tìm được ấy trên chỗ sắp chết đói rồi em sắp ừ, không thể chịu được nữa đây giờ đây có hai miếng thịt chim ở cái chỗ đống lửa cũ đây này đâu hả đâu hunter nó ăn rồi sao không còn là con bọ cạp ăn tạm nhá ổ dân ổ dân thôi đứt em rồi đâu đâu đâu tủ dân đâu thủ dân đâu thủ dân nào thổ, thổ dân thế hết tỉnh táo thủ dân nó ra chứ thủ đéo nào đâu đặt tiếp chưa à, em vẫn còn làm khô của em đấy đi con mẹ đi vào trong hai đi lên một đồng thích trong đấy đấy đâu thổ dân đâu nhưng mà em không đủ lực để vào trong đấy à, thôi rồi thôi rồi rồi từ từ anh ra anh xử thằng thằng thủ dân đấy cho đâu nó đâu nó đâu đấy cho em làm đéo có thằng nào ơ đấy cho em này đâu Ôi Hunter đang chọc cái đéo gì đây? Đấy, chỗ này thằng Hunter đi thằng Ôi bạn này. ơi, con mẹ nó rồi. Đi về. Ôi bạn ơi rồi. Vũ thì chết đầm mẹ nó ở đây hay sao này? Đâu sao em đâm nó không mất máu nào? Em đâm đó là nó có phải là thật đéo đâu mà chứ không mất máu. Nó thật mà. Thật con kiệt. Thật. Bị mẹ rồi. Sao đéo thấy gì? Có thấy thằng nào đâu rồi tứa máu từ không gian kìa vẽ hồng năm rồi ơi cũng toàn máu nhỉ đi ai chọc đây nó chọc nó chọc nó chọc thôi xong rồi anh đứt rồi anh có thể chờ em bắt nó mới có điểm được không anh? có như thế vị trí tao không thể thôi tao bắn nhưng mà tao có cung mà tao đeo trên nó đâu. Đúng à đây gì? Chết mẹ mày đấy. Đấy, xuống tao bắn mẹ bắn mà không nhìn thấy cái địch. Anh em thấy chứ nào? Mẹ bắn còn đéo nhìn thấy cả địch đâu bắn đi vậy thằng này đó phải có phép tàng hình mẹ nó rồi anh đi rồi mày xem mày bị vết thương ở chỗ nào đây rồi tên đây rồi bị xuyên tên tao đấy một phát ở tay còn thằng nữa ở đấy á vâng vâng đấy đấy sửa đi vũ mày kiểm tra xem mày bị vết vết thương rách không không không không thế thì băng lại thôi đây nữa mày đều cầm cái tên nữa đây đây vứt tên này vứt tên này vứt tên này tên đâu tên tên đâu tên đâu vứt tên này rồi ngon rồi rồi đây, đây một cái tên nữa ăn mà ăn bọ cạp luôn đi vũ ăn bọ cạp luôn đi mấy bọ cạp chín rồi đấy đi đâu, đâu, đâu, đi anh chết rồi còn ách đâu còn ách đâu đi. ăn bọ cạp là về giảm sanity chết đấy ăn mẹ đi lại còn tinh vi Thôi chết rồi, Hunter thì pass out, Đạt thì đai Tôi thì đéo thấy thằng thủ dân đéo nào Vũ ra định vị tao chúng ta thủ dân, tao bắn nó cái Để về hai thằng em thì đánh nhau hai, hai ông anh thì vào ăn uống ấy, bù Ú ạ, Con nhìn thì đéo đâu mà đánh Đâu, đâu Hunter mới bị bắt out thôi cái vấn đề là đéo nhìn thấy phải được thằng vũ nó xác định vị trí đâm đâm có máu ra thì tao mới gì được đây, đây xác đạt cái, cái lồn bị em bị đấy rồi em bị hoang tưởng rồi sao nó mới còn đấy đấy nhưng em vừa thấy chạy ra kia nhìn thấy thôi đi đến rửa người gì ở đây ăn mùi chấm lốn mẹ nó rồi à đây cầm một cung rồi nếu hiểu sao thì có một loại đồ lại còn không nhìn thấy được người điều nhìn thấy người thật mày không tin mày hỏi các anh em nó xem được chúng ta mà xem Thế pha chết tao phải bắn cân đi mẹ nhìn thấy máu phọt cho tao bắn cân đấy Chảy máu rồi Máu này không biết là sống được lâu không Em chảy máu à, vết thương hở gì Vết thương giống kiểu vết cào gì Sọc đấy nó chỉ vệ phê thôi chứ nó có mất máu sao được em không mà ít ra ít ra nó phải toé máu bình thường như làm ở trong hang ý đừng có làm đi còn mẹ thì xong tôi rồi thổ dân ra mẹ mày đây Đâu thổ dân lại chơi đồ thôi, không phải là thổ dân với bố mày này. Nào chạy. Anh giúp rồi. Đi các bạn nào từ từ. Con chó thổ dân từ từ bố nhặt cái mũi tên đã con chó thổ dân nha Mũi tên đâu rồi? Ê, vứt thủ mũi tên này. Vứt đây cái mũi tên chạy lên. Đâu? Ông Dũng bị điên mà, thôi bỏ đi không chữa được ai ai đi có mẹ ai đi nó giết anh rồi Nước mưa xuống một tí là nó lại có nước mưa ở trong mấy cái này thôi <clears throat> Uống cái là lại ổn ngay thôi Không vấn đề gì cả Nước đầy ngay mà <clears throat> Đấy Ở trong hang làm lò nung để nung sắt làm vũ khí Úi dồi, Thôi đéo cần gươm Dăm ban thủ dân cuối cùng nó chết ngay mà <clears throat> quan trọng là Hunter vào kia nằm bất đắc kỳ tử rồi à? ờ, chín nhà anh mấy ờ, mấy thanh nữa vũ mày thiếu cái gì mà mày cứ kêu loạn lên nhở thiếu ờ, ba thanh nữa hai thanh thôi ta mang một thanh nữa rồi bây giờ lại còn không còn một sọt ông chặt ngay cái cửa này em thấy thịt rắn đuôi chuông chín nó còn đéo thèm ăn kinh ăn đủ rồi giờ phải tìm nước với cả tìm ấy nước ra ngoài đang mưa kìa nước đây Một rồi. đống cái, cái, cái, cái vỏ dừa ta vừa ra đấy tăng 30 nước xong Thôi đi mẹ Lại đến kỹ, à, lại đến à, đau dạ dày rồi <laughs> Có nấm da cam không? À đâu, dày như còn nấm, à, nấm Em có ba cái nấm đó này À không, cái nấm này là nấm à, da cam rồi trời đéo hiểu Da dạ cam ấy, nấm da cam thì ăn mà Anh ra đấy Đâu, em đâu Em ra chỗ ngoài này này Được cái việc gì Đi ra chặt cây ra đây ra đấy là cái chỗ phơi phơi phơi thức ăn ở ngoài này ngoài á cứ xong à. cái này đã rồi bọn tôi bẫy cá bẫy kiếp thì sau cứ đang làm cái này cũng yêu cầu làm cái khác cái bình tĩnh bếp lửa nhá bếp lửa à đây là gọi lá khô này lấy sẵn tí nữa làm luôn cái ờ, lửa tiếp bếp lửa chỗ phơi thức ăn này rồi tí rồi đã thôi đủ quay dài rồi đạt ạ đủ quay dài rồi tập mẹ ra này cầm mấy que ngắn à, mấy cả mấy que nhỏ ở đây để làm thêm cái đống lửa nữa để bên cạnh cái này để à, đen quá anh em ạ ra mà đen để chưa hết bệnh này đã đến bệnh đỏ. Em hiểu vừa uống 50 nước xong ra lại thấy còn một mẩu xanh rồi chứ <laughs> Anh bị háo nước rồi Đúng rồi, chắc là... Đường mẹ rồi, đáp quá Chén thanh nhỏ với cả vào đây đặt đây tiếp lửa thằng cái này đã ừ ờ, que nhỏ ấy que nhỏ thu thập từ que nhỡ nhá lấy cả que nhỡ nữa chạy ra chạy vào nó còn một giọt à. một nốt sẽ hết nốt đi ôi chết mẹ ăn thịt lại phim nhau đập chết có mẹ rồi À đâu nôn nôn nôn nôn nôn ra thì mới ăn được Đéo ai Thế à Thôi chết tao rồi Mẹ nó 20 cái điểm ấy rồi Anh anh thổ ơi em xin anh Anh thổ ơi mẹ. Bố nhảy bạo đây Làm đéo bố Ờ bà mẹ vào đây Bố mày sống bái mày luôn con chó thổ Mẹ nó Sao Đấy để em đứng đây em giúp Vậy nó cứ vào thì anh chỉ cần hô lên thì em chém nhá. Nó đéo vào được chỗ này cơ thì vậy tao đứng ở đây là đéo vào được mà nó chỉ đứng đây em nhìn tao thôi. Đâu, nó vào chưa? Quay lên. Lên được nó cứt. Chưa? Nó đéo vào được. Tao đứng trên này là như là cứ chọn góc lag à đây bị cái này đây. Cái vết này là dùng cái gì đây không biết. Có thằng nào có cái băng bó không? bây giờ tao bị làm sao đây? Vết này phải thả kiến rồi. Vết này phải thả kiến á? Chắc nào? Cái vết này nhìn trong nó không phải là vết cắt đâu, nó là cái vết như kiểu bị làm sao ấy. Tao biết đấy chỉ băng bó thôi là băng bó thôi Thế được là băng bó đây. Đéo có Lá băng bó là lá gì Lá hoa vàng ấy Đéo có Ai cả cực Đã thì tôi sẽ giết hạt tổ dân này trước khi mẹ Láo với bố một thằng chết Láo với bố hai thằng chết xong thôi xong thế là xong hai thằng chết rồi mẹ có lấy xác không hả không không ôi ôi lại nữa tại trứng tránh ra à đây anh đánh thật à đấy để chém cho ơ ờ, đi ờ. sao mà chống chống lại được quá nhiều quá thì ông dũng còn lấy cả một mớ lá cần ở chỗ cái cái trại bọn kia hóa ra giấu hút một mình chơi xấu lá cần đéo nào có cái lá quất ấy ui mẹ chụp với nhạc của tôi đéo có một cái gì ạ vãi đéo mẹ đéo có một cái gì ạ sợ vãi lên mẹ em đéo nhặt ra vũ nhặt đó nó nhặt phải nói là mẹ triệt để mẹ đến cả cái bầu của mẹ gỗ đục cũng đéo còn ạ vãi cả lìn ờ à, à, chết mẹ đi ăn quả báo luôn Ờ, trong người ta có độc mà Lấy xong chỉ có như vậy thôi Mẹ, đồn mẹ ra đi Lôn ra <laughs> Đấy, ăn là như thế này đấy Ăn của bạn bè là nó như vậy đấy Lôn thì cái nào chết thì thôi Chữa Ăn lá thuốc lá vào chưa em cần chưa Không có lá thuốc lá đây <laughs> Đấy, ăn đi ăn vào rồi nôn ra Đấy, mẹ nó quả báo nó nhanh lắm đến nhanh được. lắm mẹ. đi uống nước đi uống nước đúng rồi đi uống nước nước nước nước, nước ờ, đông, nếu có mưa có nước cặc trong đây nó uống sạch rồi à đây vẫn còn vậy à, vẫn còn à, à. nhanh uống nhanh uống nhanh uống nhanh <laughs> nhanh lên uống mà lại nôn ra tẩy độc đi tẩy độc đi đi về là con thêm hai cái dạng <laughs> rồi sao thì à đi đang giảm rồi đi này thì giảm đây, này <laughs> nôn ra lại uống lại làm đi nhanh lên còn còn một nửa thôi đồn ra lại uống lại ơ sao anh tơ cứ lấy cái đống bãi đôn của vũ để rửa người mày mày <laughs> đầy ngự nước rồi đi được rồi không sao ừ, vậy hết đấy rồi phải phải lên nằm thôi <laughs> cái căn bệnh của việc lấy đồ là như thế đấy kìa bạn <coughs> thôi game này trên đây thôi anh nghỉ vài phút rồi mời các anh em k hai bên uh, nôn nôn lip lại đúng không luôn lại là mất hết trạng thái đúng không ừ ngon